Dạ, TV256 xin ờ, mến chào quý vị Và cái channel của TV256 đó um, Có mặt rất là lâu ở trên Youtube Và nhớ là năm 2017 là cái channel mình đã đạt tới mức là 90.000 subscriber Nhưng mà từ năm 2017 cho đến bây giờ đó mình không biết cái thuật toán của ờ, YouTube nó như thế nào mà mỗi ngày nó cứ lấy vài chục người vài chục người gọi là người ta unsubscribe mà mình không cũng không biết ờ, ai mà rảnh rảnh mà đi đâu mà unsubscribe mình mà nó sụt riết rồi còn có 85.000 người nhưng mà uh, ờ, TV256 vẫn tiếp tục gọi là đấu tranh cho dân oan và những cái tù nhân lương tâm những tù nhân mà chính trị đó và cái điều đó đó là TV256 được uh, bị cảnh cáo bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là nhiều cái video uh, à, clip không được phát ở Việt Nam và TV256 cũng không biết cái thuật toán của YouTube nó như thế nào thành ra TV chỉ nghe người ta nói rằng là quý vị á, muốn cho cái TV256 được sống mạnh á, thì làm ơn đánh dùm cái chữ like á. Đánh dùm cái chữ thích dùm TV256 nha để tạo ra cái thuật toán để cho quý vị có thể có thể nó đưa đến nhiều người xem tại vì hiện tại đó Ờ, cái YouTube TV 256 đó chưa khi nào quá một ngàn người hết đó chưa khi nào nhiều khi uh, kiếm 500 người cũng không thấy nữa mà khi xưa thì khác khi xưa mà 2007 á, thì thì ờ, lên tới mấy triệu người cũng có nữa có có những những clip lên tới mấy triệu người nữa 3 triệu người cũng có 3 triệu lượt xem cũng có nhưng mà không biết cái thuật toán như thế nào mà đến bây giờ đó kiếm một ngàn người xem cũng không ra nữa đó mà TV256 vẫn tiếp tục đấu tranh cho tù nhân lương tâm thành ra quý anh chị em có thể giúp cho channel TV256 bằng cái thuật toán là đánh cái cái like đi để cho nhiều người để cho cái cái cái cái cái máy đó cái nó nó là ô tô nó đưa đến nhiều người xem thì mình mới phổ biến rộng rãi được chứ mình làm mà mình làm một cái uh, video clip mà mà có vài chục người xem vài trăm người xem mình thấy chán nản lắm nhưng mà TV 256 vẫn kiên trì đưa những cái clip đấu tranh của của đồng bào lên trên uh, YouTube cho những cái tù nhân lương tâm như như chị Nguyễn Thị Tâm hoặc anh Trịnh Bá Phương, quý anh chị em mà đang thấy hình ảnh đó đó thì TV256 cũng đã làm cái clip vào 8 tháng 8 2022 thì hôm nay thì TV256 nhận được uh, cái thư của chị ờ, Đỗ Thị Thu là phát tán ở trên internet đó, thì cái hình ảnh mà quý anh chị em thấy đó uh, từ trái qua phải là anh Trịnh Bá Phương nè chị Nguyễn Thị Tâm mà là cái người mà TV thường hay đùa là dân biểu Nguyễn Thị Tâm tại vì TV rất uh, rất là quý mến chị ờ, Nguyễn Thị Tâm chị không khác gì mà một cái người mà lo cho dân thành ra TV kêu là dân biểu đó dân biểu Nguyễn Thị Tâm và kế đến là chị ờ, Đỗ Thị Thu là vợ của anh Trịnh Bá Phương chứ không trong khi đứa con trẻ của chị Nguyễn Thị Thu đó khi mà anh Trịnh Bá Phương đó bị bắt á, thì chưa thấy mặt đứa con này sinh ra đứa con mà bồng trên tay đó và một đứa con nhỏ nữa hai đứa con quý anh chị em đọc cái biểu ngữ trả tự do cho bố của tôi trả tự do cho bố con không trả tự do cho chồng tôi nói thiệt ờ, tivi không biết ờ, mình gặp mấy cái hoàn cảnh này tự nhiên mình mình cảm động à mình nói mình mình sự thật mình cảm động đó thành ra mình ờ, tiếp tục mình làm clip mình nhìn thấy cái con chim yến đó nó là loài chim thôi mà nó còn biết thương yêu nhau con chim cha và con chim mẹ mà khi mà nó về tổ nó về tổ mà nó thấy người ta cướp mất cái tổ của nó cướp mất uh, mấy đứa con của nó thì cái chim mẹ nó nó nó nó nó nó cái kêu lên những cái tiếng thảm thiết rồi nó lao đầu vào vách núi rồi nó chết vì cái tình thương và con chim trống từ đó nó cũng lao vào cái vách núi gần cái tổ của nó lao vào cái chỗ mà con chim vợ đó đúng ngay cái chỗ mà vết máu đó để mà chết theo vợ bây giờ mình là con người mình là con người mà mình có hiểu biết mà tại sao mình đi giam cầm những cái con người mà vô tội như thế này Trịnh Ba Phương, Nguyễn Việt, Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn vô tội. Họ không thể nào mà bị buộc vào tội hình sự được. ba cái điều luật tất cả là có ba cái điều luật mang rợ ba cái điều luật rồi là khốn nạn đó ba điều luật là mỗi rợ đó ba cái điều luật mà mà TV biết rất rõ nó đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi cái điều mà 258 là cái điều mà lợi dụng quyền tự do dân chủ cái điều 88 là cái điều gọi là tuyên truyền chống nhà nước uh, xã hội chủ nghĩa còn một điều 79 nữa là cái điều mà lật đổ chính quyền nhân dân nó có ba điều luật thôi mà sau này nó bỏ ba cái điều luật đó rồi nó đưa cái ba điều luật khác là cái điều 331 là cái tội rồi là là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ và cái điều luật mà 117 cũng bộ luật hình sự thôi điều luật 117 là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nó đổi cái điều mà 79 thì thành 109 tội mà lật đổ chính quyền nhân dân thật ra hoàn toàn là họ đâu có bị hình sự gì đâu cái đó là bất đồng chính kiến không mà họ đâu có bị tội mà ăn cướp ăn trộm gì đâu mà cả ngàn người bị bắt như vậy bị bắt vì cái ba cái tội mà rất là mơ hồ khi không rồi nói là người ta lợi dụng quyền tự do dân chủ rồi bắt người ta vô tù không? Thành ra không nói sao được. Bắt hàng trăm người đó, hàng ngàn người chứ không phải, không phải đủ. Đây là những hình ảnh mà mà TV làm ra nè. Đây nè, Nguyễn Thị Tâm nè. không? Anh ờ, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư nè. Biết bao nhiêu người mà mà người dân người ta thương mến tại vì những người này là những người yêu nước những người này yêu nước họ không không một người nào vi phạm vào cái tội hình sự đó ăn cắp ăn trộm cũng không có giết người cũng không có làm sao mà gọi là là gì vi phạm hình sự được nó điều mà thô bỉ nhất đó, là cái thằng thằng việt cộng nó được gọi là đắc cử vào chủ tịch gọi là ờ, hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nó đắc cử vào chủ tịch hội đồng nhân quyền liên hợp quốc mà nó hành xử mang rợ đối với người dân như vậy tất cả những người này không có một người nào phạm tội hình sự hết quý anh chị em thử coi những người này TV 256 đưa lên trên ờ, đây nè những cái hình ờ, mặt mình như thế này nè Dương Văn Thả nè ừ, Bác sĩ Hồ Hải nè ừ, Quỳnh Thục Phi nè Chỉ vì họ bất đồng chính kiến thôi Họ thấy cái lá cờ đỏ sao vàng Là cái địch, cái lá cờ phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến Họ chỉ xịt sơn lên giống như chị Quỳnh Thực Vi Xịt sơn vô lá cờ đỏ là bắt bỏ vô trong tù phải không anh lê chí thành nè người cũng là ừ, đại quý lê chí thành là của đại quý cộng sản này nè cũng bị bắt vô trong tù nữa mà chỉ vì là ông lê chí thành ông giúp cho những người dân oan thôi ông lên tiếng thôi là ông bị bỏ tù đây là là danh sách của những đứa con yêu của mẹ Việt Nam đang ở trong tù đó là những danh sách đó. biết bao nhiêu người Dũng vô va mà cũng bắt cô vô trong tù nữa Lê Trọng Việt cũng bỏ vô tù nữa biết bao nhiêu người bỏ vô tù trong ờ, ba người này là là thiền am người ta là tu hành cũng bỏ vô trong tù nữa làm sao mà cứ nói người ta là lợi dụng quyền tự do dân chủ cho TV hỏi xã hỏi một tiếng thôi lợi dụng quyền tự do dân chủ là Việt Nam có quyền tự do dân chủ hồi nào mà nói là lợi dụng mà nếu mà có thì người ta có quyền lợi dụng đúng không người ta dựa theo quyền 25 hiến pháp đó cái điều 25 hiến pháp là quyền tự do ngôn luận đó tự do lập hội tự do lập đảng đó người ta phải lợi dụng cái quyền đó cái chữ lợi dụng không có cái gì mà mà sai trái hết á người ta sử dụng cái quyền đó hoặc người ta lợi dụng cái quyền đó để người ta bảo vệ cho cái cái cái cái, cái điều mà người ta làm người ta phải lợi dụng cái quyền đó để người ta bảo vệ cái việc làm tự do ngôn luận của người ta chứ bây giờ tôi muốn lập hội nè tôi phải tôi phải lợi dụng cái quyền đó để mà tôi tôi lập hội tại vì điều 25 nó cho phép tôi làm thì tôi lợi dụng cái quyền đó không lợi dụng cái quyền đó rồi làm sao làm lợi dụng hoặc sử dụng nó đều giống nhau hết nó không phải là cái tội chỉ có luật pháp của những thằng lưu manh luật pháp của diệt cộng là là là thằng diệt cộng là cái thằng lưu manh nó mới làm như vậy thôi luật pháp gì mơ hồ như vậy lợi dụng với sử dụng là đâu có gì khác nhau đâu không có khác nhau tí nào hết á tự nhiên bắt con người ta bỏ tù à thành ra thành ra cái cái bữa nay là TV256 nhận được cái thư của cô Đỗ Thị Đỗ Thị Thu là vợ của anh Trịnh Bá Phương báo cho biết rằng là kêu gọi tất cả đồng bào kêu gọi tất cả đồng bào rồi là đến tham dự cái phiên tòa gọi là được công khai đó quý vị quý vị thấy này vụ án được xét xử công khai thời gian mở phiên tòa vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022 địa điểm mở phiên tòa à, phòng xét xử số 3 trụ sở tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội số 1 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai. Đó, anh Trịnh Bá Phương nè và cái thư mời đến tham dự đến phiên tòa được không? Được gửi đến những người mà quan tâm đó. thì cái thư của chị ờ, chị Đỗ Thị Thu chị viết như thế nào gia đình Trịnh Bát Phương gửi thư mời tham dự phiên tòa đến những người quan tâm thưa quý vị ngày 17 tháng 8 2022 tới đây vào lúc 8 giờ sáng tại phòng xét xử số 3 trụ sở tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm công khai của chồng tôi Trịnh Bá Phương. Sau phiên sơ thẩm 8 tháng, 8 tháng rồi thì mới xử ờ, phúc thẩm đó có 5 luật sư bào chữa cho chồng tôi gồm có luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Nguyễn Văn Miễn, Nguyễn Văn Miến á, luật sư Lê Văn Luân, luật sư Phạm Lệ Quyên, luật sư Hà Nguyễn Hà Luân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Văn Hạnh. À, thẩm phán Hoàng Văn Hạnh á, chỉ bảo đảm là đã lên tới thẩm phán rồi là toàn là đảng viên đảng cộng sản không à rồi làm sao mà công bằng được Đúng không? anh xử mà những cái tù nhân chính trị mà anh dính tới đảng làm sao công bằng được hoàng dân hạnh cùng các thẩm phán mai anh tài nguyễn xuân hùng ba cái tên này đó là cộng sản không á đúng không à, trước đó và phiên à, sơ thẩm tòa án cộng sản đã kết án oan khách sai chồng tôi 10 năm tù và 5 năm quản chế không? từ khi bị bắt đến giờ là 26 tháng chồng tôi không được thăm gặp vợ con nữa chế, chế độ gì mang rợ vậy đó nó mang rợ gì đó mà nó làm chủ tịch gọi là hội đồng dân quyền uh, của liên hiệp quốc nó thô bỉ không ờ. cái con người ta mà bây giờ chồng mà bị đi đi ở tù bị bị bắt vô tù vậy mà còn không được thăm nữa mà 26 tháng là hai năm gọi là hai năm hai năm hai tháng trời không được gặp gặp chồng mình chế độ gì mà mỗi rợ vậy mà không nói không được bắt buộc mình mình tivi phải lên tiếng khi anh phương bị bắt tôi mới sinh con được 4 ngày ờ, giờ con không biết mặt cha như thế nào nữa trong quá trình điều tra chồng tôi bị ép nhận tội bị ép nhận tội giờ này nó vẫn còn mang rỡ đó dù là chủ tịch nước gọi là trương tấn sang đã ký vào công ước chống tra tấn vào năm 2014 rồi cách đây là 8 năm rồi nó ký vào công ước chống tra tấn của quốc tế đó mà nó vẫn còn còn ép chồng tôi phải nhận tội anh ấy không nhận tội đã bị đưa đi bệnh viện tâm thần thấy ảnh không nhận tội rồi đưa đi bệnh viện tâm thần mà quý vị biết đi bệnh viện tâm thần nữa là không bị bệnh tâm thần cũng phải trở thành bị bệnh tâm thần à. nó ác độc như vậy đó mà trong khi đó ảnh là khỏe mạnh và ảnh bị đánh vào bộ phận sinh dục nữa trước khi bị bắt anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh trong quá trình điều tra, chồng tôi bị đánh giả mang và toàn đánh vào bộ phận sinh dục. Khốn nạn gì đây, đây đâu không phải là chỉ có anh anh ờ, Trịnh Bá Phương mà thời mà cha Nguyễn Văn Lý cũng bị đánh vào bộ phận dịch sinh dục nữa và không biết biết bao nhiêu người bị bị tra tấn mang rợ như vậy đó một cái chế độ gì mà mang rợ như vậy thời buổi này là thời buổi nào mà mà mà tra tấn người dân gọi là biết bao nhiêu quý anh chị nhìn vô cái tờ báo của Việt Cộng biết bao nhiêu dân oan biết bao nhiêu người tù oan tù oan mà mấy chục năm mới ở tù oan bởi vì tra tấn người ta không à tra tấn người ta mà điều tra mà để mà tra tấn người ta thế giới người ta đã bỏ rồi biết bao nhiêu người ta ký vào cái công ước chống chống tra tấn rồi chứ không phải ở trong tù với cộng 226 người chết Trần Đại Quang đưa ra trước quốc hội 226 người chết Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đưa ra trước Quốc hội có 226 người chết từ năm 2011 cho đến 2014. Trong suốt 3 năm trời có 226 người chết. Có thể đó là lý do mà Trần Đại Quang bị bị giết. Phiên tòa tới đây, tôi cho rằng là phiên tòa của kẻ có tội kết tội người vô tội quả đúng luôn những kẻ kết có tội là tội phản quốc á chỉ có những người mà phản quốc mới kết tội người yêu nước tất cả những người này là họ yêu nước tất cả những người này hàng trăm hàng ngàn người này là họ yêu nước họ muốn cái đất nước được dân chủ tự do nhân quyền ba cái yếu tố làm nữa nền tảng cho một quốc gia giàu mạnh tất cả các quốc gia người ta đang dựa vào ba cái yếu tố để trở thành giàu mạnh anh pháp mỹ nhật canada tất cả những quốc gia đó người ta có quyền tự do ngôn luận đúng không người ta có dân chủ chứ không phải là đảng chủ dân chủ á TV muốn chia sẻ cái điều này 100 triệu dân 100 triệu dân á thì có 500 đại biểu quốc hội phải không mà đảng á, thì chỉ có 5 triệu dân thôi 5 triệu dân anh phải chỉ có cái ghế của anh á, chỉ có gọi là 25 ghế thôi Tại vì một ghế đó là 200.000 dân 100 triệu mà chia cho 5, 500 đại biểu thì thì một ghế là 200.000 người bầu Phải không? Thì đảng có 5 triệu đảng viên mà 5 triệu đảng viên thì anh được có 25 ghế thôi Nếu mà bầu thật sự Thì nó sẽ theo cái cái, cái xác suất cái thống kê như vậy cái xác suất là nó như vậy còn dân người ta chiếm đa số dân người ta là 475 triệu 400 uh, 5 triệu 100 triệu là người ta 75 triệu người ta 75 triệu người ta sẽ bầu ra 475 đại biểu quốc hội tại vì 200 ngàn chia ra chia ra 200 ngàn thì ra là 475 đại biểu quốc hội trong khi đại biểu quốc hội gồm có 500 tên toàn là người của đảng viên đảng cộng sản không bầu cử cái gì vậy bầu cử kiểu đó là bịp bợm rồi đâu có ai người dân thường được đứng ra ứng cử đâu đúng không ông lê trọng hùng đó ông lê trọng hùng bị bắt đó. không vợ là mù có hai đứa con nhỏ không? có hai ba đứa lần mà bây giờ chồng ở trong tù đó. đau đớn không mà người ta không có tội phải người ta có tội mình không nói người ta chỉ với lòng yêu nước thôi người ta muốn ứng cử đại biểu quốc hội thôi bắt người ta bỏ trong tù phiên tòa tới đây cho tôi cho rằng là phiên tòa của kẻ có tội kết tội người vô vô tội. Chồng tôi bị bắt oan sai chỉ vì lên tiếng trước bất công của chế độ cộng sản, đưa tin trung thực, khách quan về vụ việc đồng tâm, tranh đấu cho quyền đất đai một cách không vụ lợi. Những quyền ấy đều được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó nó có cái điều mà 13 một Việt Cộng là là chủ tịch gọi là hội đồng nhân quyền mà nó không biết cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nói như thế nào nữa nó vẫn dùng gọi là chính sách hộ khẩu chính sách hộ khẩu nó vi phạm vào điều 13 một của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền điều 13 một khẳng định bất cứ người của quốc gia nào người ta có đi, quyền đi lại trong khắp lãnh thổ của người ta mà không cần phải xin phép. Người ta muốn sống ở đâu cũng được hết á. Trong lãnh thổ của người ta mà không cần phải xin phép. Tự nhiên nó đẻ ra cái hộ khẩu. Rồi mình đến đi đến đâu cái nó nói mày không có hộ khẩu Không có không có được vào trường học. Con cái không được đi học. Có đã không? rồi mày không có hộ khẩu à thì mày là xin tạm trú tạm vắng đất nước của mình đất nước của mình mà xin phép tạm trú tạm vắng là làm sao mình đâu phải là ở đó bây giờ quý anh chị em chạy qua mỹ thử coi đi du lịch qua bên mỹ quý chị em có cần phải xin phép là tạm trú tạm vắng không đi muốn đi 50 tiểu bang nào của mỹ cũng được hết á đâu có cần phải xin phép tạm trú tạm vắng qua nước mỹ muốn đi đâu đi chứ rồi, rồi nước mỹ đâu có hộ khẩu đâu cái gì mà hộ khẩu trong đó nữa toàn là toàn là vi phạm những cái quyền cơ bản của người công dân toàn là vi phạm nhân quyền chế độ diệt cộng là chế độ vi phạm dân quyền vi phạm tôn giáo nữa vi phạm về về quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo nữa trước khi bị bắt chồng tôi đã làm một video khẳng định những việc làm của chồng đều ôn hòa đúng pháp luật với mong muốn một không còn bất công trong xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp đây là có phải là những lời của người yêu nước không? Những người yêu nước người ta muốn cái đất nước trở nên không còn bất công. Đất nước ngày càng tốt đẹp. Rồi người ta bị bỏ trong tù. Thành ra TV256 khẳng định với quý anh chị em chế độ diệt Cộng là chế độ phản quốc. Chỉ có những người phản quốc mới là bắt những người yêu nước. Vì vậy, tôi viết thư này, kính mời những ai quan tâm đến chồng tôi, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, bạn hữu, các tổ chức dân sự, bà con dân oan, các đại sứ quán của các nước tiến bộ đến tham dự, đến tham dự theo dõi phiên tòa vào ngày 17 tháng 8 2022 này TV256 nó thật quý quý vị đó cái chế độ Việt Cộng nó mang rợ lắm nó đổi ngày cho coi nó thấy mà người ta lên tiếng nhiều quá đó nó đổi ngày á nó về lại một tuần lễ nó về lại một tháng sau nữa là người ta hụt cẳng hết bây giờ người ta ừ, mua vé máy bay người ta về Việt Nam để người, mấy cái người mà nằm ở trong tòa đại sứ người ta muốn tham dự cái phiên tòa này người ta mua vé máy bay về là hỏng cẳng hết Thấy không lợi viên tòa nó hoãn xử cái chế độ nó là vậy đó nó mưu mẹo rồi đủ điều đó. sự có mặt của quý vị là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho chồng tôi là niềm động viên to lớn cho gia đình chúng tôi rất mong được sự góp mặt của quý vị Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Vợ của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, Đỗ Thị Thu. Đó, người vợ người ta lên tiếng. Hiểu không? Biết bao nhiêu luật sư đó cũng chẳng làm gì được hết. Chẳng làm được cái chuyện này nó xảy ra nó quá thường xuyên rồi. Chẳng làm gì được cái thằng Cộng sản đó. Biết bao nhiêu người tù nhân cũng vậy đó biết bao nhiêu người tù nhân này cũng vậy đó không nguyên một trăm mấy chục tù nhân đây nè cũng vậy không người nào cũng ra tòa rồi cũng xử phúc thẩm á nó có luật cho vui gì thôi chứ phúc phúc thẩm có khi nào mà phúc thẩm mà nó nói vô tội không chưa bao giờ thấy đúng không nhưng mà người ta quá lúc người ta phải phải đi kiện ra cái tòa phúc thẩm chứ một cái cái quốc gia mà nó, nó, nó Việt cộng là nó mội rợ quý vị đó nó rất là mội rợ mội rợ vô cùng luôn á một con người mà mà gia đình mình mà bị bị như vậy thì mình nghĩ như thế nào mà ở trong tù cộng sản đó nó nó biết bao nhiêu người chết trong tù rồi đây nè cái vấn đề nè ờ, khám bệnh nè ờ, kêu gọi khám bệnh chữa cho tù nhân lương tâm nè ờ, đó tù nhân lương tâm là đổ công đương nè ờ, 58 tuổi chết ngày 2 tháng 8 nè đúng không chết ngày 20 tháng 8 tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An sau một thời gian dài ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ. Con người ta trong tù người ta bệnh nó cũng không có cho chữa nữa. Nó không cho chữa rồi cho chết luôn. Không phải là chỉ có ông Đỗ Công Đương không. Mà khi xưa thì TV nhớ là có là ông Nguyễn Văn Trại nè. Ông... Uh, đại quý ờ, trương văn trương văn sang nè trương văn sương nè trương văn sương nè rồi, rồi ừ, chết ở trong tù vậy đó tàn nhẫn để để TV sáu đọc cho quý anh chị em em gái của ông đương nói nhiều nói nhiều lần lắm nói ông yếu lắm gia đình gia đình nhiều lần gửi đơn tới ban giám thị trại giam để xin đưa ông về nhà chữa bệnh nhưng không được giải quyết. Nhưng không được giải quyết. Luật sư Sơn nói Theo uh, tổ chức gọi là ASF phóng viên không biên giới đó ừ, TV nghĩ là như vậy nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của ông Đương không được công bố nhưng trước đó ông đã bị hàng loạt bệnh như tim phổi suy hô hấp mà không được chữa trị cũng theo ASF uh, ờ, trại giam số 6 từ chối trả thi thể ông Đương cho gia đình và đã chôn ông tại nghĩa trang của trại tù. Đến nỗi cái xác cũng phải giữ nữa. Không được chưa đưa về không được đưa về nhà. BBC New Tiếng Việt gọi điện tới số của em gái ông Đương trong sáng uh, ờ, 10 tháng 8 nhưng không liên lạc được. À, trước ông Đương có thầy giáo à, Đinh Đăng Định nè Đinh, Đinh Đông Định cũng bị cho uống thuốc độc á Rồi đưa đến già về tới nhà rồi chết thôi Thầy giáo Đinh, Đinh Đăng Định đó thì ờ, TV biết là thời đó là như vậy Rồi thầy giáo Đào Quang Thực nè Cũng chết ở trong tù nè Và một số tù nhân lương tâm khác đã chết trong tù Được cho là do điều kiện của nhà giam tồi tệ khiến sức khỏe của họ bị suy giảm Ngày 9 tháng 8, gia đình của 21 tù nhân lương tâm đã có thư ngõ gửi cho các tổ chức quốc tế và chính quyền Việt Nam kêu gọi uh, khám chữa bệnh cho các tù nhân lương tâm. Đó. Tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương là người tranh đấu chống lại bất công xã hội Trước khi bị bắt vào năm 2018, ông là một người khỏe mạnh. Khi phát hiện ra bệnh, gia đình đã nhiều lần yêu cầu trại giam để ông được khám bệnh. <coughs> Xin lỗi. Nhưng phía trại giam đều từ chối. Chỉ đến lúc bệnh tình trở nên quá nặng, họ mới đưa ông vào bệnh viện, nhưng ông không qua khỏi. Dù đối với các tù nhân, các quyền con người của họ vẫn phải được tôn trọng bởi các chính phủ đã ký kết vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với tù nhân lương tâm, những người chấp nhận uh, tù ngục và nhân phẩm của người khác. Nguyên tắc trên lại càng phải tuyệt đối tôn trọng, phải chấp nhận cái cái cái quyền quyền nhân phẩm của một người tù chứ không? cái đó là liên hiệp quốc nó khuyến cáo như vậy rồi chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế đại diện các chính phủ à, tự do hãy cùng chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền con người của các tù nhân lương tâm Việt Nam được cung cấp nước sạch nè, thực phẩm an toàn nè và chăm sóc y tế kịp thời. Người ta bị bệnh phải chữa trị cho người ta chứ. Nhà cầm quyền phải chịu một trách nhiệm về tình trạng thể chất của các tù nhân lương tâm vô tội. Họ phải được trả tự do về với gia đình. Tổ chức phóng viên ờ, không biên giới qua vụ việc này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của 40 nhà báo. 40 nhà báo đó nè. Blogger khác tại trại giam Việt Nam nó toàn là bất đồng chính kiến không à bất đồng chính kiến không à nhà báo không à ừ. trao đổi với BBC Nu tiếng Việt luật sư Hà Hà Huy Sơn khẳng định tù nhân nói chung tại Việt Nam có quyền được chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh theo quy định của luật thi hành à, à, thi hành án hình sự sửa đổi năm 2019 2019 là được chữa bệnh đó mà tới bây giờ 2022 rồi đâu có được chữa bệnh nữa đâu có luật thì có nhưng mà không thi hành theo đó điều 17 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức trại giam quy định mục đi nè nó có hết á nó có rồi là là được đi bệnh viện điều trị luôn nữa mà nó không thi hành nó cứ để người ta chết thôi không? mang rỡ chế độ mang rỡ tức chứ mình phải nói rất là tức chịu không nổi luôn đó biết bao nhiêu biết bao nhiêu người tù như thế này đó. biết bao nhiêu người tù mà mà rất là dễ thương như thế này vượng nguyễn nè có cái nụ cười rất là đẹp nè một người mùi thanh niên trẻ có hai mấy tuổi à mà cũng bỏ, bỏ vô trong tù về cái tội à, tuyên truyền thôi tuyên truyền mà trong khi đó người ta có quyền tự do ngôn luận ở cái điều 25 hiến pháp hiến pháp là luật mẹ đúng không thành ra đừng người ta có quyền tuyên truyền nè chỉ trích nè phê bình nè người ta có quyền phê bình nhà nước đó, tại vì nhà nước đó là cái public figure là của công chúng đúng không thành ra người ta không có tội gì hết á thế giới người ta định nghĩa là như vậy đó Thấy không? Quyền tự do ngôn luận của người ta Nó nằm ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là quyền tự do ngôn luận thôi Mà nó cũng là giống như cái điều mà 25 của hiến pháp Thì người ta có quyền biểu tình Thấy không? Hiến pháp đã cho người ta là người ta có quyền biểu tình Thì làm sao mình cấm người ta được Hiến pháp đã cho người ta quyền tự do ngôn luận Thì người ta có quyền người ta nói Nói lên cái sự suy nghĩ của người ta làm sao mình cấm người ta được anh có cái cái luật gì để mà anh, anh, anh trà đạp hiến pháp thành ra đó cái điều 331 là cái điều mà nó trà đạp hiến pháp <clears throat> nó nói là lợi dụng quyền tự do dân chủ nó rất nó trà đạp lên hiến pháp điều 31 331 là cái điều vi vi hiến rõ ràng nhất người ta có phải người ta có quyền lợi dụng hoặc sử dụng cái điều hiến pháp đó để người ta bảo đảm rằng là người ta có quỹ quyền biểu tình hiến pháp nó đã nói như vậy rồi thì người ta xuống đường người ta biểu tình thì người ta có, có quyền biểu tình chứ chứ tại sao bây giờ người ta biểu tình rồi bắt người ta bắt người ta vô tù có phải là mình vi phạm cái hiến pháp ở điều 25 không bởi vì đó bởi vì cái luật mà 331 đó người ta nói rằng là mày là con luật đó là luật con cái luật mẹ là mới là hiến pháp mày là thằng con mẹ hãm hiếp người mẹ mày là thằng con là hãm hiếp mẹ của mày đúng không thằng việt cộng đó là nó chủ trương như vậy nó lấy con nó hãm hiếp mẹ đúng không bởi vì bởi vì mới gây ra cái loạn xã hội như vậy đâu phải chỉ có mấy trăm người này đâu TV256 làm được chỉ có có 105 người người như thế này thôi sự thật là nó có cả ngàn tù nhân á nhưng mà mình nhớ không hết mình nhớ đâu có hết đâu biết bao nhiêu người bị bắt giam vì vì ba cái điều luật mang rợ này ba cái điều luật mang rợ này là điều 331 nè điều 117 nè là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa nè rồi ờ, điều 79 là điều ờ, lật đổ chính quyền nhân dân nữa mày đâu phải là chính quyền nhân dân đâu mà mày nói người ta lật đổ mày chính quyền nhân dân là phải có 500 đại biểu quốc hội đó từ dân mà ra mấy 500 đại biểu quốc hội từ đảng đó mà đảng mày chỉ có 25 người là đại biểu quốc hội thôi tại vì mày 5 triệu người dân người ta 95 triệu 95 triệu người ta có 475 đại biểu quốc hội mày chỉ có 25 đại biểu thôi trong khi đó thằng đại biểu quốc hội nào cũng là người của đảng không à rồi làm sao mà làm sao mà mà, mà, mà nói là đại biểu của gọi là quốc hội được cái này nó không phải là quốc hội cái này nó là đảng hội năm trăm, thằng này nói là đảng viên đảng cộng sản thành ra nó gọi là đảng hội chứ nó không phải là quốc hội quốc hội làm sao được trong khi người dân phải chiếm đa số người dân phải chiếm đa số trong quốc hội mới gọi là quốc hội người dân phải có 475 ghế trong đại biểu quốc hội mới gọi là quốc hội còn cái này là đảng hội 500 trăm thằng đó là 500 thằng đảng viên đảng Cộng sản hết á nó lưu manh nó nó nó nó, nó cho là là một hai người gọi là là là một hai đại biểu đó là ngoài đảng thôi chứ sự thật nó cũng là nằm dùng thôi của đảng thôi chứ đâu có ai mà được uh, ứng cử mà vô đại biểu quốc hội đâu bỏ cái thật mà lưu manh đó người ta đã chứng minh được như vậy Tội nghiệp những người này biết mấy không? Rất là tội nghiệp những người này biết mấy. Họ không có vì mà ăn cắp, ăn trộm. Họ không giết người. Họ không... Họ làm tốt cho xã hội. Đúng không? Họ muốn tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam rồi họ bị bắt vô trong tù thôi. Chứ nói họ, nói họ lật đổ chính quyền nhân dân là họ ờ, họ làm như thế nào? trong khi họ không có một cây súng họ chỉ ơ họ chỉ có một cái cây súng nước thôi người nào cũng có cây súng nước thôi rồi lật đổ bằng cách nào mình muốn kết tội người ta lật đổ chính quyền nhân dân mình phải chứng minh người ta có khả năng lật đổ thì mình mới kết tội được chứ không phải không phải bây giờ mình tra khảo mình đánh đập người ta rồi người ta nói người ta nhận là người ta lật đổ rồi mình mình kết tội người ta lập đổ là cái chế độ cái chế độ lưu manh cái chế độ muội rợ những cái chỉ những chế độ muội rợ như thế mới kết tội người ta về lập đổ chính quyền nhân dân khi mà anh kết tội người ta thì anh phải chứng minh rằng người ta có tội chứ đừng có đừng có theo cái miệng của người ta nữa cái miệng của người ta bây giờ cái miệng người ta người ta nói ừ, ừ, người ta giết người đó tôi là người kẻ giết người đó cũng chưa hẳn là có tội nữa Đúng không? mình phải chứng minh được cái người đó giết tội giết người á, thì mình mới mới kết tội được cái lời nói của con người có thể là nói dối rồi sao thay vì đó người khác giết mà bây giờ họ nhận nhận tội thế làm sao họ người khác giết rồi trả tiền cho họ rồi họ nhận tội tội thế làm sao thành năm luật pháp á mình phải chứng minh mình chứng chứng minh là người đó lật đổ được chính quyền nhân dân thì mình mới kết tội người ta được chứ không phải người ta chỉ có cái súng nước rồi mình chứng minh bằng cách nào cái cây súng nước làm sao mà làm chết người được làm sao mà lật đổ được có phải là mình hèn không chế độ diệt cộng là chế độ mà hèn hạ nhất thế giới quá hèn đi nó toàn là bắt những người yêu nước không à rồi nó bỏ tù người ta bởi vì mấy cái thằng phản quốc này nó hèn lắm tôi gọi là mấy cái thằng phản quốc đó nó rất là hèn hạ đối với người dân không? Người dân này đó, những người nào mà bị bắt trên trên đây nè, họ đều rất là can đảm. Họ can đảm rồi là tivi thấy rõ luôn á. Chưa có thằng nào, chưa có một người tù nhân nào mà xin giảm án hết á. Người ta anh hùng như vậy đó. Tại vì người ta có cái chính nghĩa và người ta biết rằng là người ta vô tội còn các anh ờ, quan chức của các anh toàn là những thằng hèn, thằng nào cũng gọi là uh, em xin lỗi bác trọng em xin lỗi bác trọng bác trọng tha thứ cho em mẹ nó hèn, nó hèn khủng khiếp thằng nào cũng nói là bị ờ, cancer bị mất trí nhớ xin giảm án rồi nói là có công với cách mạng xin giảm án hoặc là chi tiền ra mấy triệu đô rồi xin giảm án toàn là cái lũ hàng toàn là cái lũ mỗi rỡ, mỗi rỡ mà đi cai trị người người dân mà người dân dân lành như thế này biết bao nhiêu hình ảnh này nó cứ thôi thúc trong cái tâm trí của mình mới làm mình phải tiếp tục mình mình mình mình lên án cái chế độ mọi rợ như vậy những người này không có thấy người nào mà có tội hết đó tương trong hữu danh mà cũng cũng bắt nữa nói nói phải tức chứ biết sao vậy tại chế độ nó mội rợ quá mình phải mình phải lớn tiếng gì à? mình vang rồi cái con người mình nó như vậy rồi mình mình muốn mà nói mà hiền lành thì nói cũng không được nữa đây là những anh hùng của mình mà bị bắt vô trong tù mà ừ, phạm đoan trang như vậy à. làm sao mình chịu nổi được Phạm Chí Dũng nè Nhà báo Phạm Chí Dũng nè Nhà báo của nó đó Nhà báo của Việt Cộng đó ngày nay họ cũng lên án cái Cộng sản nữa Biết bao nhiêu người người là của Cộng sản ở trong đây Họ cũng lên án cái, cái chế độ Cộng sản nữa Mà tại sao không biết thay đổi vậy? Tại sao mấy anh Việt Cộng không biết thay đổi gì? tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam mới mang lại cái giàu giàu mạnh và cái hạnh phúc cho toàn dân thôi chứ không phải cái chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa lai căng nói thẳng như vậy các anh đang làm cái chuyện mà mà à, anh Trịnh Đức Sơn anh, anh nói như vậy là một lũ lai căng một lũ bội tình lai căng làm sao các anh dùng cái sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến làm cái cờ nước. Nó cái nguồn gốc nó phát xuất từ tỉnh Phúc Kiến. Nó là lại căng. Đúng không? Cờ búa liềm nó phát xuất từ Liên Xô. Các anh về làm cái lá cờ đảng. Nó là lại căng. Cái đó là cái lai căng lớn nhất mà nó áp đặt vô vô vào vào cái đất nước tự nhiên cái đất nước đổi thêm thành xã hội chủ nghĩa nó lại căng không đất nước Việt Nam là Việt Nam chứ không có cái chữ mà xã hội chủ nghĩa đất nước gì mà tên gì xã hội chủ nghĩa kỳ vậy lai căng đúng không trịnh không sơn nói với Đức một lũ lai căng một lũ bội tình Bộ tình là các anh gọi là sẵn sàng giết Việt Nam Cộng Hòa. Cùng là một mẹ sinh ra. Nhưng mà các anh mẹ thành lập cái đường mòn Hồ Chí Minh rồi đem quân vô đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa cho được rồi. À, giết gọi là từ 3 đến 5 triệu người dân phải chết. Các anh bội tình đó. Tại vì các anh là cùng anh em, cùng cha mẹ. Cùng một bọc sinh ra thành ra mới bị chửi là bội tình đó trịnh công sơn mới chửi các anh là bội tình đó rồi các anh mà tự động cho trịnh công sơn là người của cộng sản trong khi trịnh công sơn chửi vào mặt các anh các anh mà làm tượng cho trịnh công sơn các anh làm đường cho trịnh công sơn đúng không nhưng mà thế giới người ta đưa trịnh công sơn lên người ta có cái cái phần thưởng cho Trịnh Công Sơn các anh không dám tổ chức các anh hủy bỏ cái tổ chức cái music award đó người ta khen thưởng Trịnh Công Sơn các anh gọi là hủy bỏ nhục nhã không bài đặt gọi là là là, là, là, ờ, dựng tượng Trịnh Công Sơn rồi đường Trịnh Công Sơn nữa. không thấy xấu hổ hả Trịnh Công Sơn chửi trong cái bài hát đó là các anh là một lũ bội tình. Hiểu không? Các anh là một lũ bội tình. Các anh là một bọn lai căng. Nó nặng lắm. Nó nặng ghê lắm. Chẳng lẽ các anh không biết? Đúng không? Mình cái sử dụng cái lá cờ lai căng cái lá cờ đảng cũng lai căng mà lai căng nó nó nặng ghê lắm một lũ lai căng một lũ bội tình đừng có cầm nhầm như vậy đừng có cầm nhầm là trịnh công sơn là người của mình xấu hổ lắm thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nãy giờ TV nói cũng mệt nhiều rồi thôi mến chào quý quý vị nha